Alo, alo Vâng xin kính chào tất cả quý vị nhé Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh so cầu ZMB368 vào buổi tối ngày hôm nay Vâng và hiện tại bây giờ là 7 giờ 35 phút buổi tối của ngày 9 tháng 1 năm 2020 anh chị em nhé Vâng thì à, lời đầu tiên cũng cho phép anh em mình ngủ bên kênh xin chúc tất cả các anh chị em ở bên trên mọi miền tổ quốc có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc và thật ấm bên gia đình và trước mặt màn hình của tất cả các anh chị em là số số truyền thống mở thưởng thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 2020 anh chị em nhé. bộ số của giá đặc biệt đó là 91574 anh chị em ạ, càng năm và DB74 anh chị em nhé. Vâng thì mình điểm qua phần đầu đuôi lô tô hôm nay một chút thì đầu đuôi lô tô hôm nay ra cũng rất khá là đều. Thì đầu thì không có đầu nào câm cả anh chị em ạ, còn đuôi thì có đuôi chín câm anh chị em nhé. Vâng thì đồ không hôm nay thì bao gồm có là 0003 và 05, 07 và 08 anh chị em nhé. Đồ 1 thì có 14 và 18 anh chị em nhé. Đồ 2 thì 27 2 nháy anh chị em này. Đồ 3 thì 30 và 36, đồ 4 thì 47 3 nháy anh chị em nhé. Đồ 5 thì có 58 và đồ 6 thì có số 4 và 62. Đồ 7 thì có 70, 74 2 nháy và 75 2 nháy anh chị em nhé. Đầu 8 thì có 80 và 81 Đầu 9 thì có 92 nháy và 94 anh chị em ạ Vâng thì rực rỡ nhất trong cái bảng lô tô ngày hôm nay thì Đó là cặp song thủ không bộ ở uh, 4774 anh chị em ạ Thì 4774 hôm nay nổ 5 nháy nha anh chị em nhá Vâng lô kép hôm nay thì có 00 này Nói chung lô kép hôm nay chỉ được mỗi là 00 thôi anh chị em nhá Còn lô hai nháy hôm nay cũng rất khá là nhiều thì Trong đó có 27 hai nháy này và 74 hai nháy này 75 hai nháy này 90 hai nháy này và lô 3 nháy thì có 47 3 nháy anh chị em nhá Vâng một lần nữa tôi xin chúc mừng cho tất cả các anh chị em nào theo bạch thủ lô ở trên kênh so với MP368 ở trong Zalo thì hôm nay quá là rực rỡ với con bạch thủ lô 27 anh chị em nhá Vâng đây ngày 19 tháng 1 năm 2020 bạch thủ lô 27 Vâng Vâng thì là nổ hai nháy cho tất cả các anh chị em nhá. Bạch thủ lô 27 là nổ hai nháy cho tất cả các anh chị em nhá. Vâng, đây ạ, 27 là nổ giải cờ 3.6 này. Và giải 6.1 này anh chị em nhá. Mong một ngày đại thắng đại thành công cho tôi để nói ông quá là rực rỡ luôn anh chị em ạ. Hôm nay thì dẫn đề thì trượt anh chị em nhá. Chứ mà chạm đặc biệt thì hôm nay lại ăn đây anh chị em ạ tôi nói chung ngày trượt ngày ăn là chuyện bình thường thôi nhưng mà nói chung những con bạch thủ lô thì hôm qua nổ hôm nay nổ thì tất cả các anh chị em đặt vô bơ thêm được chút nào chưa anh em nhỉ một ngày đại thắng đại thành công cho tôi cũng như ở trên anh em đường ngục soi cầu quá là mừng cho tất cả các anh chị em ạ vâng thì bây giờ mình sẽ điểm qua một chút cái phần uh, à, tổ chốt cho tất cả các anh chị em thì bạch thủ lô vip 27 thì đã nổ hai nháy cho tất cả các anh chị em này thì nói chung hôm nay những cái cầu kèo trắng mà cái số tuyệt mật thì hoàn toàn là giống các anh chị em nha còn độc thủ lô cao cấp và song thủ lô bíp thì hôm nay trượt bây giờ đều cũng trượt luôn anh chị em ạ còn chạm được biệt chân 4 thì nổ anh chị em nha vâng thì nói chung hôm nay cũng rất khá là vui mừng cho tất cả các anh chị em nào theo được uh, con bạch thủ lô bíp ở trên uh, video của tôi đó là 27 đã nổ hai nháy cho tất cả các anh chị em vâng thì nói chung một ngày là đại thắng ở trên zalo cũng như ở trong video luôn anh chị em ạ quá là tương mừng luôn thì bây giờ mình sẽ đi qua cái phần chốt số di cầu cho tất cả các anh chị em tham khảo vào ngày mai nhé bạch thủ lô vip tôi chốt cho tất cả các anh chị em tham khảo vào ngày mai là 28 anh chị em nhá bạch thủ lô 28 độc thủ lô cao cấp độc thủ lô cao cấp thì tôi chốt cho tất cả các anh chị em nó là 26 anh chị em nhá 26 và song thủ lô vip song thủ lô vip thì tôi chốt cho tất cả các anh chị em nó là cặp 2992 anh chị em nhá nhân đề 8 số và nhận đề 8 số vào ngày mai đó là 8998 anh chị em nhá 7887 và 8668 7997 Vâng đây là nhận đề 8 số cho tất cả các anh chị em tham khảo vào ngày mai nhé và tôi xin nhắc lại những con số mà tôi đưa lên video này thì hoàn toàn là miễn phí và mang tính chất tham khảo thôi. Tôi không bắt buộc anh chị em nào phải đánh theo những con số mà tôi đưa lên video này cả. Nếu như anh chị em nào mà trùng máu thì có thể mạnh tay thôi, anh chị em nhá. Vâng thì à, còn nếu như anh chị em nào mà có thiện chí thì hãy nhanh tay kết bạn với Zalo kênh. Zalo kênh đó là 0387788725 anh nhá. Anh chị em nhá những con số Zalo này thì anh chị em có thể là kết bạn vào nhặt những con số hoàn toàn là mang tính chất tham khảo và phía sau thôi anh chị em ạ hoàn toàn là phía sau cho que anh chị em nhá những con số nói chung là tỷ lệ ăn đất khá là cao cho tất cả các anh chị em để anh chị em có thể là bồ bờ và đón một cái tết bên người thân thật là vui vẻ hạnh phúc và thật ấm bên gia đình mọi người ạ vâng thì nói chung thì à, như tôi đã nói thì có anh chị em nào mà có thiện chí để nhanh tay kết bạn còn những con số mà tôi đưa lên video thì hoàn toàn là miễn phí và mang tính chất tham khảo thôi mọi người nhá vâng thì uh, cuối cùng tôi cũng xin chúc tất cả các anh chị em ở trên mọi miền tổ quốc có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc và thật là mát bên gia đình và chúc tất cả các anh chị em vào ngày mai có một ngày thuận buồm xuôi gió vâng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em vào buổi tối ngày mai ạ